em đã quay trở lại với channel của Vũ đài Gaming Ở video này hôm nay chúng ta sẽ thử tìm hiểu nhân vật DK ở Season 16.1 Với sự xuất hiện của một set đồ mới cực kỳ là hâm hố Đó chính là set Maticot như trên màn hình anh em đã thấy Yêu cầu level mang được là 1200 Và một cặp đao màu tím cực kỳ huyền ảo Tên là Cyberhut Yêu cầu mang là 1100 Và hiện tại mình đang khảm dòng Harmony là vàng thì sức mạnh của em nó tối đa đạt được là 704 đao một cái vũ khí cực kỳ là khủng bố thì đối với set đồ này và các vũ khí như vậy thì em nó có thể đạt được lượng đam bao nhiêu và có thể solo tất cả các map hay không mà không sử dụng putnik khi mà anh em sử dụng putnik thì yêu cầu tốc độ đánh của anh em cực kỳ cao và có thể mang lại được lượng putnik tối đa thì điều đó rất là đơn giản cho cái việc điều nhưng mà không sử dụng putnik thì đó lại là một vấn đề khác thì ở video ngày hôm nay mình sẽ build với nhân vật DK ở string là 1198 với level là 1300 thì tại sao là 1198 thì đó là sức mạnh tối thiểu mà anh em có thể mang và ở đây khi mà được lên season 16.1 thì cặp vũ khí của DK ngoài việc phải yêu cầu sức mạnh là 1198 anh em có thể sử dụng với năng lượng NE là 1181 bây giờ mình đang để ở mức AGI là 876 và mức NE là 615 thì tại sao lại AGI và NE như vậy anh em có thể hạ mức AGI xuống và dồn xuống NE để đạt được skill attack power cao hơn để mang lại lượng đam trên một hit đam của DK sẽ là tối đa nhưng đổi lại anh em sẽ bị giảm đi tốc độ đánh và khả năng tấn công thành công cũng như là lượng đẹp mà anh em đạt được sẽ bị giảm theo thì theo mình cảm nhận là 1.300 thì đối với lượng Agi là 876 là đã là hợp lý ngoài ra với cái việc mang set đôi như vậy cũng như một cặp winbot thì chúng ta hãy thử cùng với em nó đi trên ở các map để test đam cũng như xem đường đam tối đam em nó đạt được là bao nhiêu khi mà không sử dụng tunic chúng ta hãy đi đến với map đầu tiên mình sẽ lên hẳn với map Cayong 1050 Ok như vậy là mình vừa mang em nó đến cái map level 1050 thì chúng ta hãy thử xem em nó có thể trên được cái map này hay không và lượng máu mà em nó phải mất đi là bao nhiêu với lượng trang bị trên người là set magic code cộng 15 gần như là mắt và hiện tại mình không kiếm được cái tay của set 1200 nên mình mang tạm cái tay còn DD 700 một cặp khuyên tay một ring và một viên một kỷ nguyên thì chỉ là tổng 15 mà thôi vào lúc và để mình sau cho anh em thấy mình không hề sử dụng putnik mà sử dụng blinding sử dụng putnik thì việc lên trên khá là đơn giản và lượng đam của em nó đạt được là sẽ là gì anh em có để ý một triệu ba trăm ba ngàn đam rất là kinh khủng nhưng trong khi đó lượng đam 11 chỉ là chỉ ngàn thôi không hề có mục đích chúng ta hãy thử xem tiền đam tối đa mà em nó đạt được ở đây là gì khá là khó nhìn nhưng lượng đam này rất là nhiều 212 k đam 292 đây là lý do tại sao mình không dồn hết Agi xuống NE để có được lượng đam on hit nhưng mình đổi lại lượng tốc độ đánh cực kỳ cao 213 đến 284 khá là khủng Bây giờ chúng ta hãy đến với bảng master. Đây là bảng master của em đó. Ở cái cột phòng thủ mình sẽ tăng chủ yếu với cái khối Agi và thêm tối đa là 15 điểm của Death để sau khi lên ở map 1250 mình có thể trụ được còn thêm đó mình sẽ build ở các ô này chỉ là điểm tối đa để có thể còn được dòng tiếp theo và mình không tăng vào máu thì máu mình sẽ dồn vào điểm bên cột thứ hai là cột skill đây và mình sẽ lấy 10 điểm của cái win 3 dù rằng mình mang mình tốt nhưng mình đổi lại mình sẽ được 186 defense khi mà tăng 10 điểm ở Steel Armor ở ờ, bảng skill thì đây là bảng mình sẽ tăng đầu tiên sau khi đạt được một level 400 và học tiếp Sword Fury để tăng rank của Sword Blow của mình lên một và 11 điểm tại sao không phải là 15 hay là 10 vì ở 10 chúng ta sẽ tăng được từ 32 lên 34 điểm nhưng khi từ 11 lên 12 chúng ta chỉ tăng từ 34 lên 35 điểm à, attack power mà thôi việc tăng rất là phí điểm nên mình chỉ dừng lại ở điểm 11 đây là lý do tại sao rất nhiều cột mà mình để 11, 13 và tăng tối thiểu là 10 điểm vào đâm gió để có thể học được sự quốc của lâu và ở đây mình có lấy 10 điểm vào combo và 10 điểm vào rút để có thể trong các trận đi uh, săn boss gặp phải đối thủ mình vẫn có thể pvp được uh, à, pvp được và mình tăng vào 20 điểm mắc line và mắc line boss ở cái cột tấn công thì mình sẽ tăng điểm tối đa vào attack rate nhưng lại là 11 điểm vào one hand để lấy cái gì để lấy được attack power oxy quan trọng và 10 điểm vào vòng máu cũng như 11 và 13 điểm vào min magda ở đây mình đi PVM là chủ yếu nên mình sẽ dồn vào 10 điểm của hồi 100% HP và 10 điểm của đội ngũ đòn đánh ở đây mình sẽ tăng tiếp 11 điểm cho mỗi ô Cristam, Xelanda, Dupodam cũng như là bỏ vào phòng thủ ở ờ, ô Battle Mai mình sẽ tăng 11 điểm để khi quái ở trong vòng hai cái ô tấn công thì lượng đam của mình sẽ được tăng lên để quái đến gần mình và gây cho mình mất rất là nhiều máu khó khăn trong việc ok anh em để ý lượng máu của mình là 95 bình mang theo nhưng hiện tại vẫn chưa mất đi bình nào bây giờ mình sẽ sử dụng thêm bút của ngọc sụt và ngọc led lượng đam của em nó tăng lên cực kỳ rõ rệt một triệu năm trên một giây trên một giây nha anh em đam bình thường trên giây chứ không phải là tổng đam nha anh em cực kỳ khủng khiếp và khi đến với bảng master 4 chúng ta hãy đến với map mới bây giờ mình sẽ cùng với anh em đến map trên trời Deathsmoke Agarot ok như vậy là mình vừa đưa em nó đến map một ngàn một trăm năm mươi và như anh em có thể thấy khám cực kỳ tốt và cực kỳ ổn định hiện tại lượng máu của mình bây giờ là chín mươi bình và chúng ta hãy để xem em đã có thể tụt cái lượng máu xuống chín bình hay không mình không hề sử dụng putnik và điểm đam dây của mình đạt được vẫn là một ngàn một triệu bốn trăm Nam đang cực kỳ khủng khiếp để xem ta đạt được đường đam on hit tối đa là bao nhiêu hiện tại mình phải một trăm hai trăm bốn mươi bảy ca đam xuất hiện rất nhiều hai trăm bốn mươi ca đam tỷ lệ cứu quả là không phẩy ba mươi bốn con trên một giây cũng rất là ổn định khi vậy mà khi level mình đã là max level nhưng mà không hề có conic bây giờ chúng ta hãy đến với bảng Master 4. trước khi đến với bảng Master 4, mình sẽ cùng với anh em lưu ý một điều là anh em có để ý khi mình sử dụng động đây mình sẽ đợi một lát đây 44 k đam anh em có thể nổ đam không mình sẽ phải đợi một lát nữa hai trăm mấy k đam đam xuất hiện rất là dày khi mà mình sử dụng cái hệ độc ngoài cái việc ba mình gây ra quả còn hệ độc đây 41 cái đam nổ cực kỳ nhiều máu tụt bao nhiêu sẽ hồi lại bấy nhiêu bởi vì mình tăng máu cái mũi con đánh cũng như là hồi tỷ lệ hồi 100 trăm đấy nổ anh thấy không nổ là đám màu tím thì cái đám màu tím này xuất hiện như nào không phải đám màu tím này nha anh em đấy đám 44 nhân 2 đấy mình sẽ phóng nhỏ lại một chút để cho anh em có thể thấy được đấy 88 caram anh em thấy không nổ 88 caram cực kỳ ngon 44 nổ rất là nhiều 44 đó 44 đây cái 44 caram đó ở đâu mà ra chúng ta hãy đến với bảng master 4 ngay bây giờ đối với bảng và 34 của em nó thì khá là đơn giản vì với việc mình sử dụng hệ độc với hàng đầu tiên bật bảng skill mình sẽ tăng mark để lấy được đường đam rất là tối đa cũng như là có thể lấy thêm 10 speed ngoài ra mình sử dụng hệ độc mình sẽ tăng vào 10 điểm ở ô đầu tiên để tăng tỷ lệ xuất hiện vòng tròn độc khi mà mình đánh trùng quái và cái ô thứ hai là khả năng nhân hai đa khi mà quái dính hiệu ứng ở ờ, cái ô thứ hai tôi position đam thì cái đây là đam dot là đam over time đam trên mỗi giây sẽ được tăng bởi 20 điểm và lượng đam của mình đạt được với cả hai là lên tầm bảy cả mấy đam cái ô thứ ba tức là tăng khả năng quái dính hiệu ứng với mỗi 10 điểm mình sẽ được thêm một con quái bị hiệu ứng và ở đây mình sẽ tăng 20 điểm cả trên cả dưới và mình sẽ được tăng lên hai con quay tổng với bốn con là sáu con ở ô thứ tư là skill bay ở ô này mình sẽ tăng cái tỷ lệ mà quái dính hiệu ứng của mình ví dụ mình lấy bảy đòn thì chỉ cần hai đòn là nó đã dính rồi và việc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì mình sẽ nói sau một nữa ở cái ô cuối cùng rất là đơn giản tăng cái cái vòng tròn của mình to lên một ô và tăng cái thời gian của mình cái vòng tròn lưu lại đến 10 giây ở ờ, bảng bot bớt của cái skill trên hàng cái cùng thì đấy anh em có thể nó sáng lên không mình chỉ vào nó sẽ sáng lên và nó sẽ phụ thuộc ở trên này mình chỉ tăng 15 điểm vào HP và 20 điểm tối đa vào Agi ở đây mình sẽ tăng vào Agi để lấy được attack success rate tức là khả năng tấn công thành công mình kéo qua một điểm cho anh em thấy đây attack set đây 7800 là nó sẽ phụ thuộc vào việc tăng agi ở đây cũng như là agi chỗ này cũng như là bảng mắt bảng mắt tôi ở 400 ngoài ra mình sẽ lấy 10 điểm thủ ở win để lấy thêm một chút đẹp và ở bảng phía dưới mình sẽ tăng mắt ở 40 vào đám của nhân vật và ở dưới cùng là 40 điểm star vào agi để lấy được tốc độ đánh đép cũng như là khả năng tấn công thành công ở ô thứ ba mình sẽ sử dụng tăng 40 điểm mắc vào skill đam để tăng lượng đam đấm của mình lên và 10 điểm vào đam của mình bốt vì mình đã sử dụng bốt ngoài ra có một cái hay ở đây chính là đép đi bút nổ đam đi bút các anh em tăng nổ đam đi bút là ở cái ba cái thuộc tính này mà thôi và để xảy ra được cái nổ đam thì anh em phải tăng tối thiểu 10 điểm đấu đầu tiên thì mới xuất hiện được khả năng nổ đi bút và muốn nổ được đi bút thì anh em phải cài đặt auto cho nó ở đây mình sẽ tăng 10 điểm 20 20 10 và 20 như anh em đã thấy thì cài như nào bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em luôn mình sẽ bật bảng auto và pin lên đây anh em thấy không nổ đi bút làm position này nó sẽ nhảy liên tục đấy nhảy lên chắc chắn nổ đấy có hình đầu lâu nổi lên được đâm nổ cực kỳ khủng khiếp nó sẽ ngang với cái việc nổ gần như là bút tít không hề thua kém anh em có để ý không này dây 90 bình vẫn là 90 bình không hề tụt hiện tại mình đang solo không sử dụng một bút gì hết đấy vừa nói xong tụt xuống con tập tám rồi chắc chắn là xảy ra do màng lá khả năng tấn công của mình bị chậm đi một giây và quái nó đánh chúng mình và mình không hồi kịp máu ở đây chúng ta sẽ bỏ cái ô skill đi nổ đi bút vào cái bảng auto ở cái ô activation và chúng ta phải tích vào đi bút này và để vào tích vào đầu tiên mà khi quả dính hiệu ứng nó sẽ sử dụng auto dùng skill ngay lập tức đây anh em có thể thấy ở dưới skill sử dụng nó sẽ có thời gian đi cao đao là một giây đường tam của mình sẽ giao động từ 1 triệu 200 đến 1 triệu 300 cực kỳ khủng solo cực kỳ ngon bây giờ chúng ta sẽ đến với map cao nhất map mới ra của season 16.1 là 1250 Ok, như vậy là mình vừa đưa em nó đến map cao nhất 1250 thì đối với map này cái lượng đam mà quả gây ra cho bản thân của mình cực kỳ cao nên mình sẽ phải nút góc và khái niệm nút góc ở đây không phải là mình không kết được và chỉ là mình tránh cái lượng đam mà quả gây ra cho mình tối đa mà thôi anh em có để ý quái bé một phát lên là 800 máu cực kỳ thốn gần cả cá máu khi mà mình tấn công không kịp thì lượng đam mà quả gây ra cho mình đến mức mình phải sử dụng bình máu hiện tại là 68 bình và anh em có để ý lượng đam của mình vẫn không hề giảm đi một triệu ba 300 đam quá là khủng nhưng mà tỷ lệ kêu quả sẽ bị giảm từ số từ 0.34 còn số 0.29 0.3 và hiện tại mình đang không sử dụng bút nick nếu như mà anh em sử dụng bút nick thì cái việc mà anh em kêu quả sẽ rất là cải thiện rõ rệt với khả năng gây đi mất 16 phần trăm máu tối đa của cái nhân của con, con quái đó thì những cái nhân clear quái cực kỳ là đơn giản và nhé, có để thêm một điểm lượng nổ đam của đi bút này ra liên tục đấy không hề vì lên map cao hơn mà nó sẽ giảm đi nó vẫn sẽ giữ nguyên ở con số là 44 k đam mới bình thường và 88 k đam tối đa đâu đấy 44 k đam đây con trò chuột của mình đấy một giải luôn 44 k đây vừa nhảy xong và đường đam tối đa của mình là đạt được ở đây là bao nhiêu chúng ta hãy cùng thu nhỏ lại một chút để xem lượng đam mà em nó gây ra mình vừa nhìn qua là 120 k đam 230 k đam không hề giảm đi bao nhiêu hết cực kỳ khó chịu với khả năng bỏ qua không thủ hiện tại là 66 bình farm cực kỳ ổn định ở 0.29 con quái trên một giây và lượng đam bên dây là 1 triệu 329 lượng đam thuộc tỉnh vẫn là 9k khá là ngon thì trên đây mình muốn giới thiệu với anh em ở cái map cao như vậy bạc bơi 1250 Arenew Temple anh em chỉ cần trò chuột vào là có thể thấy được đây à, có thấy đây attack 11k lượng đá mà quả gây ra cực kỳ lớn nên việc mà mình phải chịu cái lượng đam này khá là cao đấy một cái đam một cả một rất là thốn nhưng mà mình vẫn có thể cứu quái và đời quái hồi sinh chứ không phải là không thể tham quả chậm được nhưng mà mất máu đấy nhé nếu như mà đi với em e hoặc team thì cực tốt có thể kèm theo một sum để bút mana siêu hoặc là một e, e để bút đam cũng như là giáp thì việc bm làm kêu lời chỉnh cho team là cực kỳ có khả năng khi mà anh em muốn kéo tim lên mã cao hơn hoặc chỉ cần 1 mm mà đi kéo cho 5 con khác với việc làm lại BM ở skill mới là Swap Blow và nhỏ 7 sau khi anh em sử dụng book của Swap Fury và tăng được master lên một rank thì em nó từ 5 đá đến 7 ngoài ra việc anh em dùng đi book độc kết quả sẽ nhiều toxic đấy độc nó sẽ ngày đam phần trăm máu hiền có của con quái cũng khá rất là nhiều nên đây là một số điều chia sẻ của mình về bản season 16.1 đối với nhân vật DK đi theo đường trên sử dụng skill là Sword Blow đấm cực kỳ xa nha anh em Nếu này không ở xa lắc này nó vào vần chính hy vọng video này có thể giúp ích được ích nhiều cho anh em trong việc build nhân vật để như anh em cảm thấy việc mình chơi chủ đồ hoặc thì phải chịu lượng đam nhiều quá anh em có thể giảm lượng NE thì lượng đam trên một ít của em nó có thể giảm xuống anh em đổi lại tốc độ đánh cũng như lượng đẹp có thể lượng đẹp và lượng defense đấy defense ray này nó sẽ cao hơn khả năng phòng thủ của DK sẽ nó tốt hơn được ta có thể sắm nhau mình một cái tay của set 1200 thì việc đẹp của em nó từ 6 và 4 lên 6 và 6 là điều cực kỳ có khả năng Bye bye và hẹn gặp lại nhau ở các video tiếp theo đối với nhân vật Moon cũng như là nhân vật sụp picture hay là các nhân vật khác ở season 16 sẽ có những thay đổi như nào và sẽ đồ của em nó là sao. Các bạn hãy đón chờ các video tiếp theo của mình. Bye bye và hẹn gặp lại nha.